chào anh em đấy thì ờ, cái video này tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái ờ, bộ hột tài xỉu đấy, bộ hột tài xỉu ờ, nó giúp cho anh em làm tay cái đấy, thì anh em đi lắc tài xỉu thì anh em có những cái tỷ lệ chiến thắng rất là cao đấy, tỷ lệ chiến thắng và cái tỷ lệ mà anh em có thể biết tài biết xỉu anh em có thể là lắc được theo ý muốn của anh em đấy, thì anh em uh, sử dụng cái bộ hột này nó sẽ sẽ mang lại hiệu quả như vậy cho anh em nhé đấy thì ờ, cái bộ hột tài xỉu này anh em nào mà đã theo dõi cái kênh của tôi hoặc là đã ờ, xem những video của tôi thì anh em cũng ờ, biết được cái bộ hột này nó chơi như thế nào đấy thì cái bộ hột này nó là bộ hột tài xỉu 2020 bộ hột tài xỉu 2020 này nó là cái hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi đấy và cái cái bộ hột này thứ nhất là nó không tan thứ hai nữa là anh em có thể đi lắc tài xỉu anh em có thể giữ tài giữ xỉu được Đấy, được 7 80 phần trăm mà nó theo ý muốn của anh em đó thì uh, và cái bộ hột này nó ra bão cũng khá là cao nhé nó khá là cao thì nói chung là cái bộ hột tài xỉu mà để cho anh em đi lắc cái thì cái vấn đề đầu tiên là cái bộ hột nó phải đi đều để cho anh em có thể đua được này Đấy, cái thứ hai là cái tỷ lệ bão nó phải có để cho anh em làm tay cái anh em có thể những cái chén bão đấy nó là những cái chén mà anh em làm cái anh em à, rất là cần đấy, ăn một mặt giả về một mặt đó thì à, cái bộ hột này nó quy tụ được tất cả những cái bộ hột tài xỉu thường có ví dụ như cái bộ hột tài xỉu bão ở ờ, trong này nó cũng có đấy. Ờ, bộ hột nặng nhẹ thì anh em có thể là giữ tài giữ xỉu đó thì còn cái bộ hột 5 năm cái bộ hột này nó đi đều cho em cực kỳ đều luôn nha tôi sẽ thử cho anh em luôn này đấy thì cái bộ hột này nó nó rất là hiệu quả đấy, nó cực kỳ là hiệu quả khi mà anh em biết được cái cách lắc của nó đấy, cách cách cách lắc của nó thì khi nào anh em mua bộ hột này hoặc là anh em à, đặt đơn hàng thì tôi sẽ hướng dẫn và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách cách lắc của nó cái cách lắc của nó thì anh em nào mà đã lắc thành thạo rồi thì nó cực kỳ là ok cho anh em khi cho anh em đi lắc đấy nhé. đấy thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em cái bộ hột này không cần phải nói nhiều không cần phải dài dòng nữa thử tăng tích thì cũng không cần nữa đấy thì anh em nào mà à, lên cơ sở thì anh em sẽ test luôn ở trên đấy chứ ở trên video này thực ra là cũng không có nhiều thời gian cho lắm để tôi có thể vào tôi test cho anh em đó nhá đấy thì ờ, cái bộ hột này đảm bảo luôn là bao cho anh em luôn cả trẻ hột là không có gì nhá 100% là không tang Đấy. thì bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em thứ nhất là cái bộ hột này nó sẽ đi đều như thế nào ờ, bộ hột này anh em chưa cần đến cách lắc anh em đua nó anh em đua cái bộ hột này thì nào xem nó đi đều như thế nào tài này Đấy, xỉu tài này. xỉu tài xỉu tài xỉu đấy nó đi rất là đều đúng không anh em đấy còn anh em nào mà mà muốn học cách lắc giữ tài giữ xỉu thì anh em cứ đến cơ sở anh em mua bộ hột hoặc là anh em đặt đơn hàng thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc cho anh em cái cái ờ, cách mà giữ tài giữ xỉu của bộ hột tài xỉu 2020 này đấy cái bộ hột tài xỉu 2020 này cái cách lắp của nó thì vô cùng mới mới nhất 2020 này để dành cho anh em anh em đi lắc cái Đấy, anh em đi lắc cái thì anh em à, sẽ cần những cái cách lắp như này cái cách lắp giữ tài giữ xỉu để nó à, mang lại hiệu quả cho anh em nhé đang xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em và vào bộ này một một sáu này 244 này ba ba ba này Đấy, bão này anh em chỉ cần lắc đều này thôi anh em để ý xem cái bộ hột này khi mà nó có tỷ lệ bão cao là nó hay lên những cái cặp Đấy, những cái cặp những cái cặp Đấy, thì chỉ chờ một con nó ra nữa thôi tiếp tục vẫn là giữ xỉu cho anh em Đấy, 2, 3, Đấy thì cái chén này nó lên tài đó thì lên tài thì anh em có thể giữ tài như cái cách anh em giữ xỉu thôi đấy anh em chỉ cần biết cái cách lắc của nó thì là anh em sẽ giữ được tài và giữ được cả xỉu luôn nhá đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu 2020 này đấy thì ờ, anh em liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đấy, và anh em có thể kết bạn zalo tôi sẽ tư vấn cho anh em đấy, rõ nhất về những cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi đang có đấy, có những cái bộ hột tài xỉu nó phù hợp với sân chơi của anh em đấy, thì anh em sẽ sở sở hữu nó và anh em về anh em có thể đi lắc tài xỉu mà anh em có tỷ lệ có tỷ lệ là ít thua nhá ít thua khi mà anh em biết được là anh em giữ được hoặc là anh em à, hoặc là anh em có thể giữ tài giữ xỉu được nó chiếm 7 80 phần trăm thì cái cơ hội chiến thắng của anh em khá là cao đấy chỉ trừ khi là anh em xui đấy